Hải Đăng ờ, xin chào bạn Hôm nay Hải Đăng ờ, xin ờ, giới thiệu các bạn bao đựng cần nguyên hộp đây các bạn nhé Samsung XR718S và 718 thường các bạn nhé Hải đang sẽ review từng cái một Trong nguyên hộp này các bạn giới thiệu các bạn từng cái một trước tiên là Hải Đăng giới thiệu các bạn là uh, 718 thường à, không phải S đây đó có các bạn bao uh, à, chất liệu à, da rất mềm Rồi. cái loại này là không ờ, không không, không có chân và bánh xe loại 718 ờ, ờ, S là có chân và bánh xe đây bạn chất liệu da rất mềm dây đeo cũng đã khác hẳn da các bạn nhé không phải vải nhé Đấy, chỉnh lại đi các bạn nhìn cho rõ lấy chất liệu da Đấy. Ờ, dò mày ờ, một ngăn đây là có dây ờ, dây ờ, buộc để ờ, bảo vệ ờ, chống sốc cần đấy các bạn em sẽ quay hơi tối đi Đó, dạ, đây thì dây dây buộc của nó đây bên trong này có một ngăn thôi dòng thường này có một ngăn giá thành thì nó rẻ hơn dạ, bao dài và một ngăn phụ Đấy, anh em phụ nó đây da này ờ, con phụ này được uh, giữa lớp da và lớp uh, mặt này là có một lớp đệm êm nữa mút nó là mút quá rất nhẹ thông số của chiều dài của nó này các bạn dài 1m24 rộng 15 x 15 chất liệu da đây các bạn sản xuất tại uh, Trung Quốc và trên China Đấy. đang vừa review uh, ờ, bao đựng cần uh, ờ, son tinh là 718 thường đang sẽ review các bạn uh, 718S đó gần 18 mét thì à, cái bàn của đang review à, hơi chặt đang chưa ừ, mất thời gian à, chuyển di chuyển Đấy, dòng thường kia không có quay sách này này có vẫn là chất liệu da các bạn nhé để bắt vít bắt chắc luôn đây này Đấy, này là phần trên rất êm độ dày rất ờ, dày và rất êm vì cái này có trống các bạn này, có trống khác bao kia là không có trống Đấy. và có bánh xe các bạn có thể kéo luôn Đấy, bánh xe và trống bao này à, hai ngăn ờ, hai ngăn chính và một ngăn phụ à, chính văn phụ làm review bên uh, ờ, làm, làm chính các bạn làm chính này đây là chân trống này chân trống bạn uh, lắp vào ờ. đây hai ngăn thì một uh, lớp vải nên cắt cách giữa hai ngăn này Đấy có dây buộc dòng kia buộc tay dòng này thì à, có độ dính hai dòng khác là nhau luôn thì nào của đấy chất lượng chắc à, tỷ giá thành nó cũng hơn nhau nhiều bạn đây. bên này cũng thế các bạn à, thông số cái này dài hơn các bạn thông số của nó đây Thông số là 718S này, dài 1m31, rộng 17 x 17. Chất liệu da, Đấy, chất liệu này chất liệu da. Đấy. Đấy, vừa rồi Hải đang à, vệ sinh đã giới thiệu các bạn là bao đựng cần cứng chất liệu da. Đấy. Quả hai loại 718 à, thường và 718S. Hải đang à, vệ sinh chào hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Đăng vệ Sinh.